Mẹ đeo khẩu trang kìa con Sắp đi chơi hả mẹ Không, mẹ đi chùi toilet Hả ừ. Đã đến lúc dùng đất rau siêu tẩy mới Với công thức dạng gel hoàn toàn mới Giúp tẩy rửa, diệt sạch vi khuẩn cứng đầu Và cho bồn cầu tỏa hương thơm mát ừ. Bây giờ đi thôi Đất rau siêu tẩy mới Tẩy như đất thật là sạch Sản phẩm của SC Johnson